Xin chào các bạn Đã hơn 2 tuần nay rồi mình không ra được video Tại là mình trong thời gian đấy mình khá là bận nên là không ra được video Và trong hôm video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con app live tiktok kiếm tiền rút ATM nha cái, cái app này tương đối là uy tín mình đã rút thành công nên mình mới chia sẻ cho các bạn nha link đăng ký mình để dưới phần mô tả các bạn click vào link là sẽ có một giao diện như này các bạn sẽ tích vào phần tôi không phải người máy các bạn chọn đèn giao thông sau đó các bạn ấn vào click vào đây để tiếp tục các bạn đợi 5 giây để lấy link các bạn ấn vào lấy link này. Và đây chính là giao diện chính của con app. Các bạn sẽ kích vào phần của tôi này. Các bạn ấn vào phần đăng nhập. Sau đó các bạn ấn vào phần tạo tài khoản mới. Các bạn thấy ở đây nếu mà các bạn chưa nhập chưa có mã giới thiệu các bạn nhập cái mã giới thiệu cho mình là 924516 nha sau đó các bạn nhập số điện thoại các bạn bỏ số 0 đi nha sau đó các bạn nhập mật khẩu này nhập lại mật khẩu và tạo tài khoản mới nha sau khi tạo tài khoản thành công <clears throat> app sẽ đưa các bạn đến giao diện chính của con à, giao diện đăng nhập nha và đây chính là giao diện trong con app mình đã đăng nhập nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ để kiếm tiền nha ở đây ở nhiệm nhiệm vụ thường VIP không các bạn sẽ nhận được là hai nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ là 10.000 đồng nha các bạn min rút của nó là 200.000 các bạn ấn vào phần tiktok hoặc là facebook instagram cũng được mình sẽ vào phần facebook này các bạn chọn là đây là thành viên đồng nha các bạn sẽ ấn đang lính nhận này thành viên thường ta chỉ nhận được hai nhiệm vụ nha rồi các bạn thọc quay ra các bạn ấn phần nhiệm vụ cho mình các bạn ấn vào phần từng phần nhiệm vụ để làm nha các bạn ấn phần nhảy rồi vào facebook chính thôi các bạn theo dõi sau đó like sau đó chụp ảnh màn hình nha sau đó là các bạn thoát ra sau đó các bạn ở vào phần đăng ví dụ này đây có hình ảnh các bạn sẽ tải cái ảnh các bạn vừa chụp màn hình lên nha Đây Sau đó là các bạn ấn vào gửi đi Ok, bây giờ là hoàn thành Ở nhiệm vụ tiếp theo các bạn cũng làm như vậy nha Đây Các bạn cũng làm tương tự như vậy Và tiếp theo các để lấy được link giới thiệu bạn bè các bạn ấn phần của tôi này sau đó là ấn vào phần mời bạn bè sau đó copy cái link của các bạn chia sẻ lên Facebook, YouTube rồi TikTok nha ok và các bạn lưu ý là ở đây min rút của nó là 200.000 và điều kiện của nó là các bạn sẽ mời 5 bạn 5 bạn bè mời thành công 5 bạn bè để thì các bạn mới đủ điều kiện rút nha ok các bạn Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và mình xin thông báo cho các bạn một tin là từ giờ trở đi mình sẽ làm event mỗi tuần một lần vào chủ nhật hoặc là thứ hai và mỗi một event mình sẽ tặng hai thẻ cào đến 3 thẻ cào nha ok các bạn lòng làm chi anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ Dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về đâu Anh lên online phay đăng tất tiên tìm công việc Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành